Buổi phân tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 31 cho đến ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần thị trường chứng khoán Việt Nam đã cầm được máu, tức là nó là một tuần tăng giá nhẹ. Thị trường của chúng ta mở cửa ở ờ, 1018 bị bán rất mạnh, giảm rất sâu xuống 1963, sau đó tăng lên cao nhất là 1043 trước khi đóng cửa 1027 có thể nói là sau một nhịp giao dốc rất mạnh thì một tuần cầm được máu tức là không tiếp tục lao dốc nữa nó có thể nói là tạm chấp nhận được với thị trường tuần qua thì với thị trường chứng khoán thế giới thì như chúng ta biết là chỉ số chứng khoán thế giới đặc biệt là chỉ số chứng khoán ờ, Mỹ tuần qua tăng giá rất là mạnh tăng như tên bán luôn đúng không ạ phiên cuối tuần thì chứng khoán Mỹ các chỉ số cũng tăng giá từ 2,5 đến hơn 3%. Tuần qua thì chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones chỉ số chính tăng rất là mạnh. À, tính từ cái đáy 28650 thì chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng hơn 4.000 điểm, 4.300 điểm, tăng 50% số điểm phục hồi. À, số điểm giảm tính từ đỉnh tháng 1 À, tính từ ngày mùng 4 tháng 1 khi thị trường chứng khoán Mỹ chạm đỉnh là 36.928, chạm xuống sâu nhất là 28.650 và bây giờ tăng trở lại 32.600. Có thể nói là thị trường chứng khoán Mỹ thì cần 9 tháng rưỡi để xuống 8.400 điểm nhưng mà chỉ cần 12 phiên giao dịch tính từ ngày 13 à, tháng 10 cho đến hôm qua chỉ cần 12 phiên giao dịch hơn nửa tháng là đã tăng trở lại 50% số điểm đã giảm. Cái điều này nó cho thấy một vấn đề là tất cả những cái lo ngại đồn đoán trước đó về suy thoái về lãi suất thì nó không có ý nghĩa gì trên thị trường cả. Thực ra đấy chỉ là cái cớ khi nhà cái mà giao dịch muốn đánh thị trường xuống thì họ phải tìm một cái cớ gì đó hợp lý. Nhưng các bạn biết là trong 3 tuần vừa rồi thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên. Không phải là vì nó tốt lên không phải là mọi yếu tố là lãi suất tăng này hay là uh, nền kinh tế ờ, lạm phát hạ xuống không phải lạm phát của Mỹ vẫn trên 8% 8,2% lãi suất thì Fed đã tăng lên 3,25% ờ, và dự kiến sẽ tăng đến giữa tuần tới sẽ tà tăng lên 4% không cái yếu tố nào trong những cái lý do đánh xuống mất đi cả nhưng thị trường vẫn tăng nên các bạn khi trong đầu tư thì các bạn phải hiểu là chúng ta phải phân tích một cách khách quan không phải vì chúng ta cầm cổ phiếu thì chúng ta nói tốt để mong nó lên không chúng ta rất nhỏ trên thị trường dù chúng ta muốn nó lên thì nó cũng không lên được nếu nó cao dù chúng ta mong nó xuống nếu nó thấp thì nó cũng không xuống được nó sẽ tự lên đấy là quy luật còn đâu trong đầu tư thì các bạn hạn chế sử dụng các bài báo các trang tin tức bởi vì truyền thông thì nó thường làm nhiễu loạn các bạn biết huyền thoại đầu tư của chúng ta đấy Warren Buffett đấy không dùng internet đúng không ở nhà ông không dùng internet ông chỉ xem mỗi tivi và hay xem những cái thống kê trên bản tin tài chính của kênh đầu tư BBC thôi các bạn biết là bởi vì sao vì người, người ta cần những số liệu để người ta phân tích xử lý dữ liệu chứ không phải là người ta đầu tư bằng nghe à hôm nay truyền thông nói là cái này tốt là do lên là do cái này chốt xuống là do cái kia tốt nó không giải quyết cái gì cả trong đầu tư khi nó xuống đến một điểm nào đó nó đủ rẻ nó sẽ tự đi lên khi nó lên đến điểm nào đó nó đủ đắt nó sẽ tự đi xuống cái này là quy luật tự nhiên giống như chúng ta đói thì phải kiếm cái ăn khát thì phải kiếm nước uống đấy là cái quy luật à, nói như vậy để chúng ta biết là với cái mức độ phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới thì khi thị trường chứng khoán thế giới xuống À, nhà tạo lập Việt Nam, truyền thông Việt Nam giải thích là do Việt Nam ảnh hưởng thế giới. Khi thị trường chứng khoán lên, tất cả mọi thứ đó im bặt luôn, không lôi ra làm lý do nữa. À, chúng ta hiểu hiểu là truyền thông chỉ nói cho các bạn nghe thôi. Còn khi các bạn đầu tư, các bạn muốn kiếm được tiền trên thị trường thì phải sử dụng cái đầu, phải sử dụng kiến thức, không nên nghe truyền thông. À, nhiều bạn giải thích là ở Việt Nam lại khác, Việt Nam không theo, không phải. Tôi sẽ chỉ luôn cho các bạn là Việt Nam với Mỹ nó cũng không khác gì nhau cả trong những nhịp lên xuống gần đây ở thị trường chứng khoán Việt Nam và Mỹ này nó cũng tương đồng thôi có cái nó sẽ lệch pha đi trước hay đi sau đây chúng ta nhìn cái pha giảm đây từ đầu năm này những pha giảm và những pha hồi của chúng ta xem có lệch pha với thị trường chứng khoán Mỹ quá nhiều không Đây chúng ta nhìn thị trường chứng khoán Việt Nam tạo à, đáy đợt đầu tiên. Nó cũng khá tương đồng với các lần thị trường chứng khoán Mỹ tạo đáy thôi. Đây thị trường chứng khoán Việt Nam tạo đáy đầu tiên là ngày 17 à, tháng 5. Thị trường chứng khoán Mỹ tạo đáy này. Đáy đầu tiên này 20 tháng 5. Đấy, lệch pha 3 phiên. Sau đó thị trường chứng khoán Việt Nam tạo đỉnh sóng hồi này. Ngày à, mùng 8 tháng 6, đây thị trường chứng khoán Mỹ đây lòng ngằng một hồi trước khi xuống đây. Cũng là mùng 7 tháng 6, lệch có một ngày thôi. Thị trường chứng khoán Mỹ này, tạo đáy này. Tiếp theo này, vào ngày 17 tháng 6, thị trường chứng khoán Việt Nam này, chạm đáy này. 23 tháng 6 chúng ta lệch 4 phiên. Sau đó thị trường chứng khoán Mỹ test lại đáy nhưng mà với một cái đáy cao hơn vào ngày mùng 5 tháng 7 đây thị trường chứng khoán Việt Nam tạo đáy đây mùng 7 tháng 7 các bạn biết là hầu hết các đáy đều xem xem nhau thiêu chứng khoán Mỹ tạo đỉnh này ngày 16 tháng 8 thị trường chứng khoán Việt Nam này tạo đỉnh này 26 tháng 8 tức là nó có lệch pha có sai số về thời gian nhưng mà tự chung lại thì nó sẽ đi lên giống nhau hoặc đi xuống giống nhau sớm hay muộn sẽ bắt cùng pha đấy cái tốc độ giảm Ví dụ như thị trường chứng khoán Mỹ chỉ giảm có 23%, thị trường chứng khoán Việt Nam sâu nhất giảm đến tận 38%, tức là nó sẽ lệch pha nhau về tỷ lệ. Chứ còn cái việc đi lên đi xuống sớm muộn nó sẽ như nhau thôi. Không có gì cả. Đây chúng ta nhìn này, thị trường chứng khoán Việt Nam này. Từ đáy xuống đỉnh này. Chúng ta giảm 37%. Tính đỉnh cao nhất của chúng ta này là chúng ta giảm 37,5%. Còn thị trường Mỹ thì giảm ít hơn. Mỹ thì đặc điểm của nó họ là có nhiều quỹ đầu tư do vậy cái họ đạt được cái độ ổn định hơn còn chúng ta thì nhà đầu tư cá nhân chiếm nhiều quá tâm lý yếu Mỹ giảm 22,5% đó do vậy thời điểm này theo cá nhân tôi đánh giá là thị trường chứng khoán Mỹ tạo đáy thì rõ rồi bây giờ là bước sóng phục hồi thì cũng đương nhiên rồi nhưng trước đó các bạn biết ngay cả khi thị trường chứng khoán Mỹ ở là quanh 29.000 thì tôi vẫn nói là thị trường chứng khoán Mỹ tạo hai đáy và xu hướng chung của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ là phục hồi lên hướng đến mức phục hồi là Fibo 382 là 338 xa hơn nó có thể test lại 35.000 cơ ngắn hạn thì nó đã đến 33.000 rồi do vậy ngắn hạn ở đây thì đương nhiên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ cần điều chỉnh tích lũy trước khi đi lên 33.800 34.000 thậm chí lên 35.000 còn thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao thị trường chứng khoán Việt Nam thì ngắn hạn sau một tuần cầm máu thì có lẽ thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bước vào cần 1-2 tuần tích lũy trước khi bước vào phục hồi. Cũng có thể phục hồi luôn, cái này thì chưa biết được. Xét về yếu tố tin tức nhé, thì tuần tới tâm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ và cả Việt Nam nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc họp FOMC. Cuộc họp FOMC thì diễn ra vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 Ờ, và dự kiến thì sau cuộc họp Fed sẽ tăng lãi suất đấy lên 0,75% ờ, tựa đưa lãi suất từ mức 3 đến 3,25 thì lên mức là 3,75 đến 4 cái này thì sẽ không ngạc nhiên và bất ngờ có lẽ giới đầu tư sẽ chú ý đến cuộc ờ, họp báo sau đó nửa tiếng sau khi công bố biên bản cuộc họp thì để dựa vào đó để xem cái quan điểm của các chủ tịch Fed là sẽ như thế nào trong tháng 12 cũng như năm sau. Ờ, Chủ tịch Fed có tiếp tục diều hâu không? Vì chúng ta biết là trước đó thì quan điểm của Fed là muốn đưa lãi suất lên mức 4,5 đến 4,75. Như vậy là nếu sau đợt tăng này Fed chỉ còn 0.75 nữa thôi để tăng. Nếu Fed không thay đổi gì về chính sách thì điều này đồng nghĩa với việc Fed sẽ chỉ tăng lãi suất 2 lần. Nếu tháng 12 tăng 0.5 thì tháng 1 tăng 0.25 hoặc Fed sẽ tăng lãi suất 3 lần mỗi lần 0.25 thì điều này chúng ta chờ đợi xem đó là tin tức về thông tin tuần tới còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam xét về yếu tố tin tức thì chúng ta biết rồi sau 2 tuần rất là hỗn loạn từ việc ờ, phát súng giữa bắt chủ tịch ờ, Vạn Thịnh Phát thì chúng ta biết là thị trường khá là hỗn loạn và tuần qua thì có những tin tức mà chúng ta cũng được cái cơ quan ngôn luận chính thống của nhà nước xác nhận là những cái vụ án như thứ nhất là không hình sự hóa những cái vụ án kinh tế thứ hai là những vụ án và sai phạm của công ty An Đông của tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì nó sẽ không liên quan gì đến những tập đoàn khác chúng ta hiểu là như vậy và chúng ta biết là vào phiên họp cuối tháng thì Thủ tướng Chính phủ cũng có chỉ đạo là ổn định thị trường Đấy, ổn định tâm lý, củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán và xử lý nghiêm những người tung tin đồn thất thiệt. Tôi nghĩ là cái giai đoạn mà tin đồn làm náo loạn thị trường, chi phối tâm lý thị trường có lẽ đến đây là kết thúc rồi. Còn cái việc ờ, thị trường sẽ dần ổn định và phục hồi trở lại theo đúng cái yếu tố vốn có của nó thôi. Thời điểm này thì quan điểm tôi nó vẫn là thời điểm hợp lý để quý vị có thể đầu tư còn ờ, rất nhiều quý vị khi lên thì quý vị vẽ nó lên mãi lên nghìn rưỡi nghìn tám hai nghìn hai nghìn ba nghìn lúc xuống các bạn lại cứ vẽ mãi 700 600 500 thực ra thì không ai biết trước tương lai ngày mai nhưng các bạn ờ, đầu tư thì nó phải có cơ sở tôi lấy ví dụ nếu bây giờ mọi thứ nó lại kinh khủng giả sử nó xảy ra là khủng hoảng kinh tế toàn thế giới giả sử Việt Nam lại lên lạm phát 20% lãi suất cho vay lại 25% thì vn index của chúng ta có xuống 5 600 điểm cũng là bình thường. Nhưng thời điểm bạn hiện nay thì các bạn phải nhìn một cách nó thực tế. Lạm phát của chúng ta bao nhiêu? Chưa đầy 4%. trăm so với cùng kỳ năm nay lạm phát của chúng ta nhiều khả năng 3,5%. Lãi suất của chúng ta bao nhiêu? Lãi suất huy động là khoảng quanh 8%, lãi suất cho vay 12 13%. Đây là lãi suất mà chúng ta đã duy trì trong vòng 12 năm vừa rồi. Suốt từ 2014 đến giờ chúng ta đều đạt mặt bằng lãi suất đó. Chúng ta chỉ duy nhất có lãi suất thấp là năm 2020 2021. Nhưng chúng ta biết thời điểm đó thị trường của chúng ta nó khác. Chính vì lãi suất thấp thị trường chúng ta nó lên được trên 1.000 điểm. Khi bạn đầu tư trên thị trường, lúc thị trường trên 1.000 điểm mà các bạn vẫn canh mua, còn thị trường quanh 1.000 điểm các bạn canh bán, theo tôi các bạn nên giải nhẹ Bởi vì các bạn có đầu tư nữa thì 100 năm các bạn vẫn là người mất tiền thôi, không giải quyết gì ở cái này. Khi cổ phiếu đã tăng 5 lần, 10 lần các bạn vẫn hò nhau mua khi cổ phiếu đã giảm 7 80% các bạn vẫn hô nhau bán thì tôi nghĩ là cái này các bạn đầu tư hoàn toàn không dùng một tí nào đến cái không có một tí nào chất xám ở trong đó không có một tí nào kiến thức cả mà nếu đầu tư cầu may như thế các bạn không thể kiếm được tiền ở đây 100% sẽ là mất tiền tốt nhất các bạn nên tập trung vào cái việc khác chuyên môn các bạn chứ đầu tư trên thị trường này các bạn nghe đài báo nghe truyền thông nghe chuyên gia A, chuyên gia B, chuyên gia C thì nó chả giải quyết cái gì. Các bạn phải đầu tư dựa vào cái phân tích, dựa vào kiến thức. Ngoài cái định giá thị trường, chúng ta không thể là trong thời điểm này cứ nói là thị trường xấu. Các bạn thử thống kê cho tôi xem thị trường là xấu như thế nào. Rất nhiều bạn nói là cái trái phiếu. Các bạn thống kê cho tôi là trong cái 2 triệu tỷ trái phiếu đấy thì bao nhiêu trái phiếu là xấu và nó sẽ hướng xử lý ở cơ quan nhà nước theo như thế nào còn không chỉ là nói đến scb tôi nói thật nếu bây giờ vietcombank cũng thế thôi nếu tất cả những người đầu tư gửi tiền tại đó mà quay lại rút được thì đến ngân hàng nhà nước cũng không có tiền mà chi trả vì muốn in tiền cũng phải có thời gian làm sao mà chúng ta có hơn 10 triệu tỷ người gửi hơn 10 triệu tỷ tiền mặt ra mà trả được không có đâu chúng ta đầu tư chúng ta phải tỉnh táo một chút đây nếu mà xấu thực tế nhé Mỹ mới đang là rất xấu chứ không phải Việt Nam. Lạm phát của Mỹ trước đó thường xuyên ở mức 2 3% thôi. Bây giờ chúng ta nhìn lạm phát Mỹ 8 9% gấp 3 lần bình thường. Lãi suất của Mỹ tăng lên 4%, đấy là mức khá là cao trong nhiều năm trở lại đây. Vì chúng ta biết năm 2008 đây, Nhiều năm nay lãi suất của Mỹ đứng ở mức thấp rồi. Đấy, đây chúng ta nhìn trên chart tháng của lãi suất trái phiếu này. Chúng ta nhìn này, lãi suất của Mỹ ở mức 4% nó đã từ trước 2008 rồi. Còn trong quá trình tăng lãi suất của năm 2015 chúng ta biết lãi suất của Mỹ thời điểm đó cũng chỉ lên cao nhất là 2.5 thôi. Đấy. Nên lãi suất của Mỹ mới thực sự là vấn đề chứ không phải chúng ta. Nhưng kết quả chúng ta nhìn nào? Thị trường chứng khoán Mỹ này Kết quả là chỉ giảm có 23% nhưng mà lại nhanh chóng tăng ngược trở lại 50% số điểm đã giảm. Giờ chỉ giảm thành so với đỉnh cao chỉ giảm 11%. Còn chúng ta thì sao? Lạm phát chúng ta đang đạt được mức gần như tốt nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Rất hiếm khi lạm phát của chúng ta dưới 4%. Rất nhiều năm rồi. Chúng ta lưu ý điều đó. Thứ hai là gì? Ngân sách của chúng ta cũng đang ở trong những trạng thái tốt nhất Chúng ta biết trước đó nhé, ngân sách của chúng ta thường xuyên là bội chi ngân sách 4 trăm Trong vòng mấy năm trở lại đây chúng ta bắt đầu có thặng dư ngân sách mới bắt đầu bội chi thấp 1-2%. Đó. Lãi suất cho vay của chúng ta cũng thế, giai đoạn kinh khủng nhất lãi suất cho vay của chúng ta là 25% một năm cơ. Bây giờ chúng ta mới vay 12 13%, nó vẫn là quá rẻ. Các bạn không thể so mãi với cái đấy được cái đấy đó là trong giai đoạn covid khi nền kinh tế không sử dụng đến vốn lãi suất nó hạ xuống bất ngờ thôi đấy là lý do mà chúng ta có quả bong bóng bất động sản có quả bong bóng chứng khoán và quả bong bóng đó chứng khoán nó vỡ bất động sản thì đương nhiên là sau đó nó sẽ nối gót chứng khoán thôi sớm muộn nó sẽ chia hai chia ba giá thôi cái này là bình thường còn chứng khoán của chúng ta thì chia 3 chia 4 hết rồi còn những doanh nghiệp cá biệt trên chia 4 thì tôi không tính cũng như những doanh nghiệp cá biệt mà chưa chia 2 thì nó cũng rất là ít có vẫn có trên thị trường ví dụ những siêu blue chip như là gat này vietcombank này mới giảm tầm 15 20 phần trăm so với đỉnh chưa ăn thua gì nhưng đa phần các doanh nghiệp của chúng ta là chia 2 chia 3 rồi chia 2 chia 3 chia 4 là thường xuyên kể cả những siêu blue chip như họ nhà Vic Vinhome hay là những công ty đầu ngành khác đầu ngành chứng khoán như ai đầu ngành thép như Hòa Phát hoặc là đầu ngành bất động sản hầu như là chia đôi chia ba chia bốn hết thời điểm này không phải là thời điểm quý vị bán hàng cũng không nên nghi ngờ là thị trường xuống sau đó không lên được vì quý vị biết thị trường xuống thì nó sẽ lên lên cao quá thì nó sẽ tự xuống xuống thấp quá nó sẽ tự lên quý vị muốn hay không muốn nó vẫn lên thế thôi quan điểm cá nhân tôi nhé thì xét về thông tin vĩ mô thì thông tin thế giới sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nữa chúng ta biết cuộc họp của Fed là diễn ra giữa tuần tới là coi như xong rồi Đấy chúng ta nhìn cái cách thị trường Mỹ phản ứng bằng cách tăng giá 3 tuần rất là mạnh mẽ này. 12 phiên tăng rất là khốc liệt 4.200 điểm thì chúng ta biết là kết quả nó có rồi. Tin nó phản ánh vào giá, thị trường sẽ tự đảo chiều. Bối cảnh là không thay đổi gì, các bạn hiểu là như vậy. Việt Nam cũng vậy thôi. Mọi cái thông tin phí mô, những một số nhóm mà có thể là vì mục đích bán súng phái sinh hay như nào thì tôi cũng không biết tôi cũng không suy đoán cái đó bởi vì xuống là xuống thế thôi chúng ta không bàn nhiều nhưng quan điểm là hiện nay là thị trường đang xuống quá đà đó và thị trường đang ở mức khá là tốt cho quý vị đầu tư kể cả ngắn hạn trung hạn hay dài hạn đây là quan điểm cá nhân tôi tầm nhìn là 3 đến 6 tháng thì đây là một thời điểm khá là tốt quý vị đầu tư quý vị mua má nào mua má nào cũng được thời điểm này tốt nhất là quý vị nên chọn những má đầu ngày đấy định giá thấp quý vị nên nhớ nhá đầu ngành nhưng phải định giá thấp ví dụ như dòng banh quý vị mua vietcombank tôi không được khuyến nghị vietcombank nó đang định giá cao luôn so với ngành và so với chính mặt bằng chung của thị trường nhưng mà hoàn toàn có những cổ phiếu khác đầu ngành định giá hợp lý ví dụ như nhóm ngân hàng thương mại nhà nước thì bidv ngân hàng công thương ctg khá là tốt nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ví dụ như là techcombank uh, ờ, vbbank acb mbb kiểu như vậy tức là nó rất là nhiều tôi sẽ không liệt kê lại nữa cái này đầu tư thì quý vị phải tự tìm hiểu phải tự phân tích mỗi quý vị phải trang bị cho mình cái kiến thức khi mình đầu tư thì mình phải xác định mình sẽ nắm giữ bao lâu khi quý vị đã quyết định đầu tư rồi quý vị bảo nắm giữ trong vòng một năm kỳ vọng 3% thì quý vị cứ mua đi trong một năm bao giờ đã đạt 30% hàng tính còn nếu không đạt thì hết một năm hàng tính vừa ngày hôm trước bảo mua nắm giữ 2 năm hai tuần sau lại sợ quá đòi ra bán thế thì chịu cái đấy thì không ai làm được trong đầu tư ai là người ở lại cuối cùng người đó sẽ là người chiến thắng thị trường thì có lên có xuống giá cổ phiếu khi đắt thì nó sẽ có xu hướng co về giá trị hợp lý của nó khi rẻ nó sẽ có giá trị có xu hướng là tăng lên giá trị hợp lý của nó quý vị cứ hiểu là như vậy riêng xét về chỉ số vn index thì theo tôi chỉ số vn index của chúng ta nhiều khả năng là đấy là có rồi các chỉ báo kỹ thuật cũng chỉ ra là vn index của chúng ta đã tạo ra phân kỳ dương và sẽ là tăng giá trong những tuần tới. Phân kỳ dương so với ờ, đường giá. Mục tiêu của VN Index trước mắt là hướng đến vùng 1001. Đấy. Có lẽ là VN Index của chúng ta sẽ tiến đến 1001 bắt đầu có rung lắc mạnh. À, sau đó VN Index sẽ hướng đến chinh phục ngưỡng là 1181. Tôi nghĩ là tại đây có lẽ thật sự mới xảy ra điều chỉnh mạnh. Còn về tầm nhìn 3 4 tháng thì cá nhân tôi đánh giá VN Index hoàn toàn có thể vượt 1002 và hướng lên Fibo 50 quanh 1250. Đó là quan điểm cá nhân tôi. Còn quý vị có thể tham khảo. Còn thực tế thị trường chạy như nào, chạy như nào chúng ta chờ thị trường chạy sẽ biết. Tương lai không ai biết trước. Nhưng nhiều khả năng thị trường sẽ trở về với giá trị hợp lý. Tức là thị trường Việt Nam cũng phù hợp với mức định giá ở mức 1.200, 1.300 đó là mức phù hợp vào cuối năm. Đối với thị trường thế giới thì quý vị biết là khá nhiều nước. Nền kinh tế vĩ mô khá là xấu nhưng mà chứng khoán rất là ổn, Đấy, rất là ổn áp. Ví dụ như chúng ta có thể biết nền kinh tế Anh này, thực sự Anh rất là bất ổn nhé. Chúng ta biết là trong vòng 3 tháng trở lại đây đến giờ là đời thủ tướng thứ ba rồi. Chính trị rất là bất ổn. Đây, lạm phát của Anh thì lập kỷ lục cao trên 10%. Đấy, nhưng mà chúng ta nhìn này, tính từ đỉnh đến giờ thị trường chứng khoán Anh giảm chưa đầy 10% khá là ổn chứ đúng không ạ nói chung là thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta cái gì cũng quá đà lúc tăng thì tăng quá đà đấy chúng ta biết là trong một thời gian ngắn 2 năm cổ phiếu toàn tăng 10 lần thôi bây giờ giảm thì trong vòng 6 tháng giảm toàn 7 80 phần trăm đây là cái tính bất định ở những thị trường mà mới nổi cận biên như chúng ta Đấy, 80% là nhà đầu tư cá nhân những nhà đầu tư tham gia thị trường mà kiến thức được trang bị rất là ít hoặc là rất là yếu về kiến thức và tâm lý Đấy, tâm lý bày dàn rất là lớn khi chúng ta lao vào mua thì chúng ta mua bằng mọi giá khi bán cũng bằng mọi giá chúng ta phải hiểu cái yếu tố may mắn nó sẽ không đồng hành với chúng ta mãi à, có một câu ờ, chuyện vui mà người ta hay nói là trên thị trường chứng khoán nếu bạn đầu tư thì ngài thị trường sẽ ưu đãi cho bạn là một đến hai lần bạn mua được đúng đáy và một đến hai lần bạn bán được đúng đỉnh còn lại thì 98 99 lần còn lại bạn sẽ mua đúng đỉnh và bán đúng đấy đấy đấy là dành cho số đông đấy còn ở thị trường này chúng ta phải hiểu là hơn 80% nhà đầu tư không kiếm được tiền thực ra số người đầu tư kiếm được tiền nếu thực sự kiếm được tiền có lẽ chỉ rơi khoảng 5% thôi còn 5 đến 10% chỉ gọi là ở trạng thái bập bõm thôi lúc lãi lúc lỗ hoặc lãi lỗ không đáng kể nếu bạn muốn mình đứng vào cái nhóm 5% đó thì bạn phải thoát ra được khỏi cái nhóm hơn 90% kia. Tôi lấy đơn cử ngay thời gian gần đây thôi. Nếu mà khi thị trường ở 1.500 này bạn vẫn đang là người tham gia mua thì có lẽ bạn đang nằm trong nhóm hơn 90%. Cũng như khi thị trường xuống này, vùng giá quanh 1.000 này bạn vẫn đang là người tham gia bán thì chắc chắn là bạn nằm trong nhóm 90% kia thôi. Khi cổ phiếu tăng 5 lần, bạn vẫn xông vào bạn mua, tăng 10 lần, bạn vẫn xông vào bạn mua thì thật sự chúc mừng bạn. Bởi vì không có cái gì, không có doanh nghiệp nào có thể tốt nhanh như vậy được. Kể cả doanh nghiệp có tốt, có hưởng lợi, lợi mấy thì lợi. Lợi gì tăng lên 10 lần, lợi gì tăng đến 15 lần. Cũng như doanh nghiệp xấu cũng thế chứ. Xấu xấu đến mấy, không có khả năng giảm 7 80% Tức là trước đó định giá quá cao, bây giờ đang định giá quá thấp thôi. Trong đầu tư thì bạn phải bình tĩnh. Đầu tư bạn có thể thắng, có thể thua. Đấy là bình thường. Nhưng mà bạn phải nắm vững cái kế hoạch của mình. Kế hoạch một năm thì theo một năm, kế hoạch 2 năm theo hai năm. Trong 10 năm bạn đầu tư có 1-2 năm thua là bình thường. Bạn đừng cảm thấy bất ngờ. Cũng như có 1-2 năm bạn thắng gấp đôi, gấp ba tài khoản cũng là bình thường không nên nghĩ lúc đó mình là thiên tài đầu tư nó cả một quá trình quan điểm tôi thì là vn index tất cả chỉ báo kỹ thuật đã báo đáy rồi đương nhiên thị trường sẽ nhiều khả năng đi lên đến 8 chí 10 phần thì theo cá nhân tôi quan điểm cá nhân nhé quan điểm cá nhân tôi 10 phần thì sẽ đến là tầm cầm đến 9 phần là thị trường sẽ đi lên đó trước mắt sẽ hướng đến 11 còn trong vòng mấy tuần một tuần hai tuần ba tuần thì tôi không biết được ngày thị trường sẽ trả lời tôi không phải là ngày thị trường Vndex nhiều khả năng có thể là Vndex đầu tuần hoặc là giữa tuần gì đó có thể điều chỉnh xuống test 1.000 rồi đi lên nên cái này chúng ta không biết được đây là về Vndex. còn chúng ta đầu tư cổ phiếu xu hướng chung của thị trường chung là không giảm nữa rồi thì các cổ phiếu sẽ bắt đầu tách tốt và phân hóa các bạn phải phân tích kỹ cái cổ phiếu mình định đầu tư các bạn phải định giá chính xác cổ phiếu này có giá trị hợp lý là bao nhiêu các bạn tùy các bạn thôi trong tính toán giá cổ phiếu thì khi các bạn chọn một cái công thức tính thì nó sẽ có độ sai số nhất định. Nhưng các bạn biết đấy, có rất nhiều phương pháp để chúng ta định giá cổ phiếu. Định giá dựa vào dòng tiền, định giá dựa vào cổ tức, định giá dựa vào PE, định giá dựa vào PB. Cái này thì các bạn phải tự chọn ra. Có những bạn thì sẽ chọn cách định giá là bằng bình quân giao quyền, tất cả phương pháp. Cái này các bạn phải học, phải đọc. Không thể ngồi đoán được cũng như phân tích kỹ thuật thế thôi có những bạn sẽ sử dụng triệt để phân tích kỹ thuật có những bạn thì mà tôi không tin phân tích kỹ thuật trong đầu tư thì có rất nhiều con đường đến tiến đến thành công bạn cứ làm sao mà bạn thành công kiếm được tiền trên thị trường như vậy là tốt rồi Ok tuần này thì tôi chỉ xin nhận định ở đấy thôi cá nhân tôi thì dự đoán là VN Index tuần tới sẽ là tuần tăng giá trước mắt là VN Index sẽ hướng đến cái vùng giá là 1070 quanh đây để kiểm nghiệm và đến đây sẽ mất thời gian để chờ vượt qua cái ờ, dòng cổ phiếu ngân hàng tuần qua là một dòng tăng giá khá tốt hoàn thành cái nhiệm vụ là nâng đỡ thị trường à, xác nhận cho thị trường tạo đáy tôi nghĩ là tuần sau có lẽ sẽ đến những nhóm cổ phiếu khác sẽ được thị trường chú ý và sẽ cũng sẽ như cổ phiếu ngân hàng tức là xác nhận tạo đáy và quay đầu đi lên Ờ, khoảng 15-20% cách đáy để xác nhận là bẻ xác nhận cái xu hướng là Dow chen ngắn hạn kết thúc. Đối với thị trường Mỹ thì quan điểm tôi tuần tới có lẽ là sẽ điều chỉnh một chút. Thị trường Mỹ tuần tới nhiều khả năng lên đến quanh 33.200, sau đó sẽ có xu hướng điều chỉnh về 32.000. Trước mắt là sẽ đứng ở vùng 32 ờ, 33.000 cân bằng trước khi tiến lên vùng 34.000. Còn Fed thì quan điểm tôi thì tuần sau Fed sẽ tăng lãi suất thôi. 0.75% gần như là automatic mặc định rồi. Sẽ là bất ngờ nếu Fed tăng lãi suất thấp hơn 0.75%. Còn lại thì uh, chúng ta sẽ chờ đợi xem cuộc họp báo của Chủ tịch Fed, Chủ tịch ngài Powell. Sau đó uh, nửa sau khi công bố biên bản cuộc họp nửa tiếng để xem uh, cái kế hoạch tăng lãi suất trong tháng 12 cũng như trong cái quý 1 năm sau còn Việt Nam thì tôi nghĩ là mọi tin tức dần nó sẽ lắng dịu xuống thôi Đấy. giới truyền thông nhiều khi đang làm quá lợi dụng cái thông tin về cái sai phạm trái phiếu của một vài doanh nghiệp đang thổi phồng lên quá mức tất nhiên là họ có mục đích của họ cái này thì trong đầu tư chúng ta phải chấp nhận có những lúc thị trường thuận theo ý chúng ta có những lúc không thuận cái này phải chấp nhận trong đầu tư bạn hãy nhớ nhé 100 lần chúng ta đầu tư thượng đế chỉ cho chúng ta mua ở đáy một hai lần thôi bán đúng đỉnh một hai lần thôi còn 98 lần là chúng ta xem mua ở đỉnh bán ở đáy đấy. Nên nếu bạn không phải người mua ở đỉnh và bán ở đáy thì đã là chúc mừng bạn rồi. Thật sự là chúc mừng rồi. Còn nếu mà bạn lại là người thường xuyên mua được ở vùng đáy và thường xuyên bán vùng đỉnh thì bạn là người quá xuất sắc. Bạn sẽ nằm trong nhóm 5%. Còn nếu mà bạn thường xuyên mua ở đỉnh, bán ở đáy á thì có lẽ bạn nằm trong nhóm hơn 90%. Và nếu điều tốt nhất cho cá nhân bạn và gia đình bạn là bạn nên giải nhẹ chứng khoán đi bỏ đi sẽ tốt hơn bạn không phù hợp chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công